đêm muôn rừng lẻ loi giữa con phố không ánh đèn chỉ mình em cô đơn đi về cẩn thận trắng bờ môi để giấu hết những nỗi buồn những nỗi buồn em chẳng hề biết tên đến bây giờ hình như em cũng đã quen với một mình cứ như vậy dù không cần ai nữa có đôi lần vài ba người hỏi thấy cô đơn không em mỉm cười nó đã thành một thói quen